Tại sao giá dầu đã giảm gần một nửa từ đầu năm 2022 đến nay mà nhóm cổ phiếu dầu khí thì cứ tăng trần liên tục nhỉ? Để hiểu nguyên nhân, chúng ta hãy cùng nhau bóc tách nhóm doanh nghiệp dầu khí thành 3 lớp, lớp doanh nghiệp thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Thượng nguồn bao gồm những doanh nghiệp thực hiện khâu thăm dò và khai thác dầu khí, ví dụ như PVD, PVS và PVC. Nếu để ý sâu hơn một chút thì nhóm cổ phiếu dầu khí gần như không tăng đồng đều cả ngành mà chỉ tập trung vào một số doanh nghiệp thượng nguồn này mà thôi. Nguyên nhân thì đến từ câu chuyện về việc dự án Lobe Omon sẽ được phê duyệt và triển khai trong những năm tới. Vậy thì tại sao lại là lô môn? Ai làm trong ngành dầu khí hoặc có người thân đang làm trong ngành này sẽ hiểu rất rõ vấn đề rằng ngành dầu khí tại Việt Nam vốn đã bước qua sườn dốc bên kia của sự tăng trưởng từ năm 2015 do thiếu đi những dự án lớn. Kèm theo đó là sự tụt dốc của giá dầu từ mức 120 đô về khoảng 40 đô la một thùng khiến lợi nhuận và triển vọng của nhóm ngành này sụt giảm liên tục. Chính vì vậy thì dự án Lobeo Lobeomon với quy mô gần 11 tỷ đô như một làn gió thổi bùng lên sự kỳ vọng của giới đầu tư về quá khứ huy hoàng của những doanh nghiệp ngành này sẽ quay trở lại. Những doanh nghiệp thi công EPC kể tên như PVD, PVS, PVC và PVX sẽ là người hưởng lợi nhất và sẽ có những doanh nghiệp được hưởng lợi gián tiếp như PVB, cung cấp các dịch vụ bọc ống dẫn khí. Cá biệt là có PLX không nằm trong nhóm thượng nguồn nhưng giá cổ phiếu vẫn chạy bốc khói là do câu chuyện được hoàn nhập khoản lỗ tỷ giá 600 tỷ ở quý trước đó khi giá đồng đô đang có phần hạ nhiệt.